gấp thế nhưng thà đừng gặp vui hơn em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn sẽ chẳng phải có lên hay hước như lúc này rằng mẹ anh bắt chia tay để hát được như thế này các bạn cần một cái bộ thu âm và livestream ở đây thì linh đang có sao cạc ur12 standard akg b120 micro và phần mềm trên máy tính hỗ trợ giọng hát có cả tiếng cười các bạn ạ à. yo tập lắm nha có gì đâu mà phải khóc Không có anh thì sẽ có thằng khác Tình nào mà tình chẳng dở dang Vui rồi cũng đến lúc phải tệ nhạc Em nghĩ nhiều làm gì chưa mệt đâu Cứ mặc định anh là thằng tệ bạc Tôi biết hạnh phúc của em là kim cương Nhưng lại không thể trở thành người chế tác Một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp Nên tình cảm này anh buộc phải tự tuyệt Mà khác anh sợ cảm giác phải yêu xa Mình không tới đâu cũng khó lòng từ biệt Trong mắt anh thực sự em rất tuyệt Dù hai đứa không hợp nhau là mấy Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc Mẹ của anh bắt anh phải chia tay Anh rất tốt thế nhưng Còn chần chờ gì nữa Lụm ngay một bộ về giải trí livestream thu âm làm việc A, B, C tới Z luôn 0926 4645 49 BU Sở Studio